người xem nha thì hôm nay bà nội của Peter cũng khỏe hơn được nhiều rồi à, lúc nãy vô thăm bà nhưng mà mình để cho bà được nghỉ ngơi với lại ừ, mình với lại chồng mình cũng đói á, nên ăn trưa để thời gian ăn trưa cả nhà ăn trưa cho thoải mái á, thì bây giờ mình làm video thì mình cập nhật tình hình của bà nội Peter cho mọi người nghe như thế nào thì bây giờ là bà khỏe hơn rồi những cái vết vết ờ, bọng cái vết mà bị dị ứng á mọi người nó cũng tốt hơn rồi và bà đi vệ sinh ăn uống cũng tiêu hóa cũng tốt hơn nên là bây giờ bà rất là khỏe và vui vẻ hơn đó, tình hình bây giờ là khả quan hơn và tích cực hơn nha mọi người và bây giờ thì mình và chồng mình với lại Peter đi qua bên ebook ebook là đối diện uh, bệnh viện 175 á mọi người bệnh viện uh, chấn thương chỉnh hình uh, bệnh viện quân y 175 thì là đối diện nó sẽ có một cái ebook là nhà sách á thì à, cả nhà mình sẽ đi qua đó chơi còn bà còn à, mẹ chồng mình sẽ ở lại à, ở lại trong phòng nghỉ ngơi đó bây giờ mình sẽ đi qua bên à, ebook chơi rồi vô đấy mua sách mua bút tô màu gì đó đó bây giờ là ba Peter đang đẩy Peter đi Peter nó khoái lắm đi chơi là nó khoái lắm ha Peter ha Peter đi chơi là Peter thích lắm bây giờ mình đã tới ebook rồi nha mọi người ơi mà đi vô mua màu mua màu nó thích Peter nó thích ờ, mua bút màu mọi người tại vì bữa nay mình có cái quyển tô màu nên nó thích <laughs> xin lỗi anh chuyện với lại ờ, youtube của em ta coi bút đúng không ta coi bút đúng không em em dẫn Peter qua coi coi bút màu nha đi coi bút màu Peter ơi bây giờ mình sẽ cho Peter đi coi bút màu nha mọi người ơi đi to cái gì đi tao cũng thích hết trơn á nha đây cho anh Peter đi nhà sách tiếp hôm nay đi nhà sách với lại à, Daddy nhà sách này là đối diện bệnh viện 175 với mọi người nên là nên là cũng tiện ebook nha mọi người ebook đối diện 175 sao đây cho con một cây này cái gì đó con thử đi đây mẹ chị cho con thử này đóng lại ừ. no bạn cứ đi tiếp mọi người ơi chứ không nó phá lắm bệ đầu nè Nãy em em đang quay phim mà nó nó té bệ đầu cho mọi người coi Tớ ơi Tớ nó quậy lắm luôn Đó Đây nè mọi người thấy chưa Still active Go around Người nó quậy lắm luôn mọi người ơi Well, this one. Hey, look at this one ở trong phòng này cũng khá là sạch đó mọi người mới lau nhà xong là đi chơi chơi chơi chơi dưới nền được nha oh. like monkey giống con khỉ quá yeah. Dạ. đi thăm bà nội mà phá quá thăm bà nội mà lắm luôn Little Monkey Little Monkey Yay U là trời you with me, Jim? you mind, honey? Do you mind? We went and had a little uh, quick ciggy. With my mom and then uh, shoot. Yeah, yeah, and then you can get a shoot off because that little man's tired. sour and spicy, and I, I like it. It's just rice paper with flavors. Ờ, ờ, ờ, ờ. Do you know what it reminds me of? Cái này là bánh tráng mình mua trên đường mọi người. Bà nội Peter mới thử bánh tráng. Uh -huh. uh, how do you feel? How do you feel, mom? Uh, did you like it? Not spicy, right? Peter nó đòi ăn mọi người ơi. <laughs> đòi ăn bánh tráng. Can you have no? a little bit? Of, can you have a little bit of a biscuit? Oh, he's got that now. sort him now. What bloody was it? Oh, for me. <laughs> Oh, thank you. Oh, thank you. It's spicy pizza. Is it? Yeah. It's more um, bitter. It's not bitter. spicy like you really you'd think. Bitter nó ăn đau bầm rồi. Ah. Ngon không? It's good. Trời nó phá quá mọi người ơi Giấy tờ tùm lum hết rồi hả Thùng à, thiết Bánh tráng này mình mua ở trên đường nè Stay there with mommy, nanny, and daddy. will be back in a minute. Yeah. Bye bye. Bye bye. We love you. Bye bye. Mwah. Mwah. Mwah. Oh no, quick. Here we go. Đó. Thì à, bánh tráng này mình mua ở trên đường à, đi tới đây nè mọi người Bánh tráng này là mình mua ở trên đường à, đi tới bệnh viện á mình mua trà sữa xong mình mua bánh tráng này luôn cho bà à, nó không có cay nên là cho bà nội của Peter thử cho mẹ chồng mình thử lần đầu tiên mẹ chồng mình thử bánh chén Việt Nam bánh chén này là bánh chén tỏi bánh chén sa tế tỏi à, Long An nói chung á là mình kể cho mọi người nghe là vì sao mà mẹ chồng mình nhập viện chưa ta mình cũng không nhớ nữa nhưng mà nói chung là mẹ chồng mình à, uh, bị bong gân khi mà không phải bị bong gân tức là trên đường từ Việt Nam từ từ Anh về Việt Nam thì uh, mẹ chồng mình uh, có đụng chân vô cái um, đụng chân vô cái uh, cái uh, thành của ghế hay là thành máy bay gì đó xong rồi bị chảy bị chảy xước xin lỗi mọi người nha Peter nó đang chơi nên nó hơi ồn ào thì uh, xong rồi lúc mà về về nhà thì uh, bà có khoe là bà bị đụng chân như vậy á bị chảy xước như vậy tụi mình tưởng là bị bong gân thì đi ra ngoài ờ, tiệm thuốc ở ngoài ở ngoài tiệm thuốc tây á mua thuốc cho bà mua thuốc bong gân cho bà uống thuốc giảm đau lúc này kia nói chung là bị à, mình nói với lại ờ, nhà thuốc là như vậy á xong rồi về bà uống khoảng 3 ngày thì nó đỡ nó khoảng ba bốn ngày gì hai hai ba ngày gì mình không rõ, không có nhớ rõ nữa nói chung là khoảng thời gian đó thì bà bị um, nó có nó có hết sưng nha xong rồi sau uống thuốc sau khi nó giảm nó một hai ngày tức là bốn năm ngày sau đó thì nó lại lại nổi những cái vết uh, cái vết như là vết bỏng á mọi người những cái bong bóng nước á xong rồi uh, nổi ở trên đầy tay và và chân luôn cái là mới mới đi bác sĩ tư khám bác sĩ tư khám thì um, à, bác sĩ tư kêu là thôi giờ bây giờ nên đi vô bệnh viện để xét nghiệm rồi coi xem là chính xác là bị cái gì có thể là bị dị uống thuốc á mọi người hoặc là bị nhiễm trùng gì đó cái là đi vô bệnh viện thì phải nhập viện mọi người đến nay là nhập viện được 4 năm ngày rồi và cũng đỡ rồi mọi người nay đỡ nhiều rồi không có lên những cái bong bóng nước không có lên những cái mụn mới nữa mụn nước mới nữa mà chân thì cũng đỡ sưng hơn thì bác sĩ kêu là phải nhập viện hơn một tuần thì đến nay cũng sắp được về rồi bác sĩ kêu là có thể là 4 năm ngày nữa được về nhưng mà chưa chưa chưa chắc nha tại vì ờ, cái này là ừ, mẹ chồng mình bị ờ, dị ứng thuốc nhưng mà là do dị ứng phản dị ứng thuốc chậm á mọi người thì bác sĩ có nói là nó có hai loại một cái là phản ứng nhanh một cái phản ứng chậm thì nếu mà phản ứng thuốc nhanh á, là sẽ bị sùi bọt mép hoặc là bị ờ, à, sốc thuốc các mọi người à, ruột mép xỉu ngất xỉu và có thể gây đến tử vong còn trường hợp của mẹ chồng mình là à, bị à, dị ứng thuốc chậm phản chậm tức là phải hai đến 3 ngày sau nó mới nó phát ra ờ, ngoài nó mới phát trong người ra nó phát ra ngoài thì như mẹ chồng mình nó có cái triệu chứng là nổi những cái cái mụn bong bóng nước ở trên trên trên da thì nhìn nó cũng hơi ghê nên tiện đây mình không có không có quay lại tại vì uh, mình cũng không không hỏi mẹ chồng mình để quay lại tại vì uh, nó cũng không có được uh, thẩm mỹ lắm á mọi người thì hồi, hồi sáng hôm qua là mẹ chồng mình có lấy bác sĩ có cắt một cái mô cắt một cái mô uh, cái mụn nước á nó giống như là mình bị phỏng xong nó sưng cái bóng bóng nước lên mọi người y chang như vậy mọi người có thể search google lên thì sẽ thấy thì uh, cắt một miếng để bác sĩ đi khám đi đi kiểm tra xem là dị ứng bởi cái gì có thể là do môi trường hoặc là do một cái loài cây hay một loài hoa hay là một cái cái cái cái con gì đó nó ở nhà mình thì nó làm cho bà bị dị ứng hoặc là như vậy nha thì bác sĩ mới cắt cái mô đó để đi kiểm tra xong rồi uh, sau khi mà uh, kiểm tra xong thì sẽ biết là bị ứng dị ứng cái gì mọi người nói chung là tại vì cái môi trường của Việt Nam mà nó sẽ khác với môi trường ở bên ờ, bên nước ngoài bên nước Anh nên bà mới về đây có hơn gần 2 tuần 2 tuần rồi mọi người nên nó sẽ hồi trước bà có sang Việt Nam chơi 2 tuần rồi mà không bị gì hết mà lần này về thì bà bà là bị dị ứng như vậy á nên cũng không biết được nói chung là mình cập nhật cái tình hình là mẹ chồng mình bữa nay cũng khỏe hơn rồi mọi người à, đi ăn uống được nè à, đi vệ sinh được nè do cái um, mấy ngày đầu mẹ chồng mình ở bên Việt Nam các bạn và nhà mình bị đau á mọi người xong rồi không không có đi vệ sinh được á không có đi cầu được á có làm um, khó chịu xong rồi ăn uống cũng không được nên là um, cũng cũng bị à, áp lực các mọi người cũng bị căng thẳng á thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha à, mọi người có yêu quý gia đình mình và à, có góp ý gì cho gia đình mình thì cho mình một à, à, bình luận ở dưới nha và uh, ủng hộ gia đình mình bằng một đăng ký like share để uh, gia đình mình uh, có nhiều video hơn gửi tới mọi người nha uh, tại vì mình uh, <laughs> vừa ấy vừa coi Peter này Peter nó phá nó leo trèo nên uh, uh, mọi người thông cảm mình nhé À, tới đây mình cũng xin kết thúc video ở đây à, cảm ơn mọi người đã theo dõi mình trong thời gian qua bye bye mọi người